Xin chào anh em ơi, thì ngày hôm nay công ty tư vấn về cờ bạc của chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả anh em một con máy mới, một cái siêu phẩm mới bên công ty chúng tôi à, Cái con máy A6 này, anh em đến bất cứ sòng sới sân chơi nào được, bầu cua sóc đĩa tài xỉu cái máy này Tôi đã lập trình sẵn, nó anh em có thể chơi được ba cái bộ môn là bầu cua sóc đĩa tài xỉu Đấy thì anh em đến sòng sới sân chơi là đồ đạc hoàn toàn người ta, anh em đến anh em chỉ mang duy nhất một cái máy A6 này anh em đến, anh em đánh, anh em kiếm tiền, anh em sẽ là người giành thắng thì là chứng minh anh em bằng thực tế này là cái con máy A6 này bên công ty chúng tôi là anh em đến sòng sới chơi là không cần phải đưa đồ lạc không cần luồn bộ hột hay là cái lắp cái đĩa vào đấy đồ lạc là hoàn toàn người ta thì sau đây tôi kiểm tra đồ lạc luôn cho anh em này chứng minh anh em bằng tế luôn này thì đây đó là thanh âm châm hít chất chi mạnh luôn anh em nhé thì là anh em mình đến sòng sới đến sân chơi này anh em mình chỉ cần kiểm tra đồ lạc qua thanh âm châm này thôi ấy thì ví dụ đồ lạc mà nó hít với thanh âm châm thì những đồ đấy nó là đồ công chuyện anh em mà không nên chơi còn nếu mà đồ mà nó không hít thanh nam châm những đồ đấy là đồ thường đồ chợ anh em chơi anh em nhá thì bằng tế là test luôn cho anh em này kiểm tra luôn đồ lạc cho anh em này thì đây này bát tôi đang cưa bằng ngày này em nhớ hoàn toàn là không hít với thanh nam châm này đấy quân vị này nói về quân vị nhá thì ở đây là tôi giới thiệu cho anh em là quân vị bằng lá bài còn anh em mình đến sòng sới đến chơi quân vị này bao thuốc này vỏ bánh hoặc kẹo này hay vỏ dưa này đều được hết anh em nhé đấy thì uh, tôi giới thiệu anh em tôi kiểm tra tôi ờ, cắt cái lá bài cho nhanh đấy để giới thiệu cho anh em ấy bất cứ con vị nào được đồ đạc hoàn toàn người ta quân vị là hoàn toàn là không hít thay châm này cái đĩa này cũng hoàn toàn là không hít thay châm ấy tiếp theo là sang tài xỉu này đấy nếu mà lắp camera hay lắp âm dương đấy em kiểm tra thanh âm châm nó sẽ hít chặt luôn nắp này hoàn toàn là không hít thanh âm châm anh em nhé tiếp theo là đến bộ hộp này đấy cũng hoàn toàn là không hít thanh âm châm này à, đến cái đĩa này ok cho anh em cũng hoàn toàn là không hít với thêm châm sang tiếp theo nó là cái lắp bầu cua thì cái bát à, lắp này là tôi với nước à, canh hàng ngày đây đấy thì giới thiệu anh em tôi mang lên tôi, tôi chủ đồ cho anh em đấy hoàn toàn là không hít với thêm châm này đấy bát này hoàn toàn là bát thường bát chợ này đấy tiếp theo này nó hột với cái đĩa này cũng hoàn toàn không hít thanh, thanh âm châm nếu mà hộp chip báo sáu mặt hay là đĩa khiển hay là bệ em kiểm tra có thanh âm châm nó sẽ hít chặt này luôn anh em nhé đấy thì à, vừa rồi là tôi đã kiểm tra đồ lại cho anh em chứng minh với anh em là những cái bát cái đĩa hay là quần vị ở đây hoàn toàn là đồ thường và hoàn toàn đồ chợ đấy và sau đây tôi sẽ nói rõ thêm cho anh em để anh em có thể biết rõ thêm về cái con máy A6 này đấy còn cái siêu phẩm mới của bên công ty tôi thì là con máy này anh em mình có thể chơi được ba cái bộ môn là bầu cua sóc đĩa tài xỉu và anh em mình đến sòng đến sới đến chơi này anh em chơi này hột bát nắp đĩa là hoàn toàn người ta anh em nhé anh em không cần luồn bất cứ đồ lạc vào cả đấy và cái máy này nó sẽ có ba cái chế độ anh em đến xong sướng chơi anh em chỉ bật cái máy lên và giới thiệu luôn anh em này cái chế độ đầu tiên nó là chế độ bầu cua và chế độ thứ hai nó là chế độ sóc đĩa và chế độ thứ ba là chế độ tài xỉu anh em nhìn chưa rõ ba chế độ này đấy nút tròn là nút tắt mở công tắc anh em nhé đấy thì là cái độ chuẩn xác của nó khẳng định với anh em là tuyệt đối là 100 trăm đấy cái con máy A6 này tôi khẳng định là anh em nào sở hữu được cái con máy này anh em đến dòng dưới đến được chơi anh em đánh là anh em kiếm tiền anh em nhá thì bằng tế này sau đây tôi là tôi test cho anh em cái chế độ đầu tiên nó là chế độ bầu cua này thì tôi bật máy lên này khi em bật lên này nó sẽ lên nút màu xanh này đấy và bật cái chế độ đầu tiên nó là cái chế độ bầu cua đấy thì tôi đặt ở đây này đấy tại sao tôi lại để cái cốc này và tôi để cái máy rung báo rung à thì là tôi uh, khi tôi cầm trên tay thì tôi khẳng định với anh em là cái máy này báo kể cả trong đêm khuya tĩnh anh em mình đeo rung trên người người ngồi bên cạnh không mà phát hiện được ra đấy thì về cuối video tôi cầm tôi test cho anh em còn bây giờ tôi muốn anh em mình phải cảm nhận là cái nhịp chung cùng tôi tôi đặt vào cái cốc này để nó vang lên anh em cùng cảm nhận cùng với tôi anh em nhé thì à, về cái chế độ bầu cua thì à, nó có 6 cái nhịp chung và tương ứng sáu cái bề mặt của con nó là bầu không dung cua một ngắn và tôm một dài và cá là hai ngắn và gà là hai dài và nai là ba ngắn đấy sáu mặt tương ứng sáu cái nhịp rung thì à, anh em tôi đặt cái máy rung vào trong cái cốc này để anh em cảm nhận cùng với tôi thì mỗi một sản phẩm tôi test cho anh em bốn tiếng bạc anh em nhé đấy để chứng minh anh em là cái độ chuẩn xác của con máy A6 này bên công ty chúng tôi độ chuẩn xác của nó như thế nào đấy test luôn cho anh em à báo rất nhanh luôn anh em nhé cứ sóc xong đặt xuống một hai giây báo chuẩn xác về dung anh em nhé như tiếng này này thì là cái thanh thiết bị máy dung nó báo cho tôi biết là ba dung anh em nhé ba dung này đấy thì là 100 năm tiếng này là con nai này mở lắp ra này ok anh em này hai nai một tôm này chuẩn xác một tiếng đầu tiên này sang tiếng thứ hai này sóc mạnh hay là sóc nhiều nhịp đều báo được anh em nhé báo chuẩn xác anh em biết luôn như tiếng này này thì là cái thanh thiết bị máy báo dung nó báo cho tôi biết là một dài một dài thì là 100 trăm tiếng này nó có tôm anh em nhá mở lắp ra có tôm này ok anh em này có tôm này một tôm một cua một nai này đấy sóc nhiều nhịp này cũng được này vẫn báo chuẩn xác anh em biết được giao gì để em đánh luôn ấy độ chuẩn xác thì là tuyệt đối là 100 trăm luôn anh em nhá như tiếng này này thì là cái thanh thiết báo rung nó báo tôi biết là rung một cái ngắn một cái ngắn thì là một trăm tiếng này nó có cua anh em này đấy mở lắp ra có cua khẳng định anh em luôn này đấy có cua này một cua một tôm một cá này em nhá ba tiếng chuẩn xác anh em nhá tiếng cuối cùng à kỷ niệm anh em tiếng cuối cùng này xong sang đến ờ, món ờ, đồ tiếp theo à như tiếng này này đấy anh em chưa cứ một đến hai giây mà cái thanh thiết bị máy bao dung này nó không rung thì anh em đánh con bầu thôi khẳng định anh em tiếng này con bầu đấy bán nhà bán cửa đánh hết bầu tiếng này làm cả người bầu tiếng này cũng được à mở này 100 tiếng này con bầu anh em nhé ok cho anh em hai gà một bầu đấy, rất là chuẩn xác luôn anh em nhé đấy sang cái ờ, sòng sới sân chơi thứ hai là về sóc đĩa này hè đồ đạc rồi tôi kiểm tra cho anh em rồi thì đây đấy tôi bà chuyển sang chế độ anh sóc đĩa này đấy, tôi tắt đi này đấy và tôi bật lên này và tôi bật vào chế độ chế độ thứ hai là chế độ sóc đĩa này đấy thì về sóc đĩa thì nó sẽ gồm có hai cái nhịp chung nó sẽ là nẻ chung một và chẵn nó sẽ là chung hai anh em nhá anh em cứ theo máy em đánh cho tôi cứ một chung anh em đánh nẻ và hai chung anh em đánh chắn test luôn anh em ạ như tiếng này này cái máy rung nó báo thì biết là một chung một chung là một trăm năm tiếng này là lẻ anh em này đấy, mở bát này ok anh em này ba đen đấy một tiếng chuẩn xác này đấy anh em chưa sóc xong đặt xuống 1 đến 2 giây nó báo về máy rung luôn như tiếng này nhá máy báo tôi biết một rung một rung nhà 100 năm tiếng nghe lẻ này mở này ba trắng anh em nhỉ đấy chuẩn xác chưa anh em cắt tiếp cho anh em à đấy hai rung rồi anh em chưa nó chỉ có hai cái nhịp rung thôi cứ một rung đánh lẻ và hai rung đánh chặn rất là dễ đánh luôn đấy như tiếng này hai rung à thì một trăm năm tiếng này là chặn anh em nha mở này ok anh em này tứ tử này anh em nhớ quân vị chồng với nhau này báo chuẩn xác anh em biết luôn đấy, anh em nhìn chồng với nhau chưa đấy chồng chít gì luôn này vẫn báo chuẩn xác anh em biết ba tiếng chuẩn xác cả ba này anh em nhá tiếng cuối cùng cho anh em này một chung này anh em này đấy em chưa một chung là một trăm phần trăm tiếng này lẻ này chẵn được bao nhiêu nẻ hết cho tôi những này, này. 100 trăm khi mở bát ra anh em sẽ là người giành chiến thắng anh em mình sẽ là người kiếm tiền này mở này nẻ anh em nhá ok anh em này ba đen anh em chưa nẻ rất là chuẩn xác luôn 4 tiếng chuẩn xác cả 4 tiếng rồi sang cái ờ, sân chơi tiếp theo là sân chơi về tài xỉu đấy thì à, em mình đến sân chơi tài xỉu anh đấy, anh em bạn chỉ cần tắt cái máy đi và em bật lên và em bật vào chế độ thứ ba là chuyển sang tài xỉu rồi đấy hay bài tài xỉu cũng vậy thôi là tài dung hai cái và xỉu dung một cái đấy chỉ gồm có hai nhịp dung là rất dễ đánh đấy khi mình sở hữu cái con máy A6 này em đánh rất chia dễ luôn và anh em mình sẽ kiếm tiền và anh em mình sẽ là người làm chủ chơi à, test luôn cho anh em này cứ hai dung đánh tài một dung đánh xỉu anh em nhá hai dung anh em này hai dung thì là một trăm năm tiếng này là tài rồi đấy khẳng anh em luôn mở lắp là tài này tài này anh em thấy chưa mười ờ, bốn ờ, mười bốn điểm tài này sáu ba năm mười bốn điểm tài đấy thì để chứng minh khẳng định với anh em là cái máy dung này bên uh, cơ sở bên uh, trung tâm tôi là kể cả trong đêm khuya tĩnh anh em mình có đeo trong người hay là người ngồi bên cạnh cũng không ai phải phát hiện ra cái nhịp dung của nó nhịp dung nó rất êm luôn khi tôi muốn anh em mình phải cảm nhận là kênh rung thì tôi để cái cốc này cho nó vang lên thôi anh em nhé đây tôi test luôn anh em này để gần máy quay luôn cho anh em này đấy xem anh em có nghe cái nhịp rung không nhá đây là máy báo rung nó đang rung này đấy, báo rung tôi biết này một rung này hai rung này đấy hai rung nhà một trăm tiếng này là tài anh em nhá đấy khẳng anh em luôn này mở này ok anh em này 11 điểm tài này 441 này đấy chuẩn xác hai tiếng này tiếng thứ ba này anh em cho nhà cái xong nhiều nhịp cũng được đấy vẫn báo chuẩn xác và dung cho anh em biết luôn đấy máy đang dung này một dung này đấy hai dung này em chưa rất chi là em luôn anh em hoàn toàn không thể nghe là cái gì anh em nhá hai dung nhà một trăm năm tiếng này là tài rồi mở này tài này 14 điểm này sáu sáu hai 14 điểm tài đấy chuẩn xác 3 tiếng này kỷ leo em tiếng cuối này đấy báo một dung này đấy một dung nghỉ thôi một chung nghỉ rồi thì là 100 năm tiếng này là xỉu ạ làm cả người mà xỉu tiếng này anh em nhé bao tiền đánh hết độ xỉu này mở này 9 điểm xỉu anh em nhá rất là chuẩn xác luôn đấy thì tôi tắt đi đấy muốn một sản phẩm tôi sẽ giới thiệu và tôi test cho anh em tầm 4 tiếng mà đấy thì như vừa rồi là anh em đã theo dõi video của bên công ty chúng tôi và tôi đã kiểm tra đồ lạc và tôi thử test qua cái máy A6 mới nhất độc quyền của bên công ty chúng tôi đến tất cả anh em thì như anh em theo dõi đấy thì là cái độ chuẩn xác của nó tuyệt đối là 100 trăm đấy thì tôi khẳng định với anh em là khi anh em mình sở hữu được con máy A6 này anh em đến bất cứ sòng sới sân chơi nào được anh em mình sẽ là người làm chủ chơi và anh em mình sẽ là người kiếm tiền trên cái sòng sới sân chơi đấy và không ai có thể biết được mình sở hữu cái công nghệ điểm nào đấy vì cái con máy này là duy nhất độc quyền bên công ty tôi có và công ty tôi là chưa phân phối và chưa cung cấp cho bất cứ một các đại lý nào cả chỉ độc quyền bên công ty tôi chúng tôi bán thôi thì là những anh em nào đang thua tha hoặc là những anh em nào đang đi săn lùng những cái món thiết bị đồ chơi về cờ bạc cao cấp mới nhất hiện nay thì anh em mình chỉ cần liên hệ trực tiếp cho tôi qua cái số điện thoại hiển thị trên màn hình 24 24 sẽ có nhân viên của bên công ty chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em và giúp cho anh em mình có thể sở hữu được cái con máy cao cấp nhất hiện nay để anh em mình có thể đến sòng sới đến chân chơi anh em mình kiếm tiền anh em mình có thể tìm ra những gì mình đã mất trong thời gian đánh xanh chỉ đánh đỏ đen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 bên công ty chúng tôi sẽ gửi cho em một cái video để hướng dẫn anh em cách sử dụng cái con máy A6 này anh em đánh để anh em kiếm tiền anh em nhé thì về chế độ bảo hành con máy này thì bên công ty chúng tôi sẽ bảo hành anh em uh, à, 2 năm trong vòng 2 năm mà anh em mình không may có làm rơi hay là uh, vỡ anh em quay lại cửa hàng công ty tôi bảo hành cho anh em không mất một nghìn phí nào anh em nhá thì là anh em cần cơ sở cảng nào qua cơ sở cảng đấy hoặc anh em nào xa không qua được thì liên hệ qua số điện thoại hiển thị trên mình thì à, cái thời lượng video không có nhiều thì tôi xin phép là kết thúc cái video này đây chúc tất cả anh em sẽ là người giành thắng trên cái sân chơi mình chào tất cả anh em